Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa tươi chân trâu đường đen vị caramel hay cách làm như sau. Rồi đầu tiên mình sẽ cho 20 ml nước đường đen. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô ly nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ xay đều miệng ly ha, xay đều ly. Rồi giống như mình làm trang trí vậy ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho hai giá chân trâu sau đó mình sẽ cho 100 ml sữa tươi rồi mình đổ trực tiếp vào trong ly luôn 20ml kem béo thực vật hay còn gọi là đít lùng rồi sau đó mình sẽ cho đá vô tiếp tục mình sẽ cho 20 ml syrup caramel rồi mình sẽ chí đều trên miệng đi rồi mình sẽ cho một cái ống hút và đây là sản phẩm của mình rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo